màu trắng thì bao giờ cũng vậy rất là trẻ trung và nó sẽ phù hợp với rất nhiều lứa tuổi luôn Đấy, thanh niên chúng ta đi cũng được và với sản phẩm này chúng ta mua về sử dụng luôn nha quý vị nha chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác chúng ta chỉ với 95 triệu đồng chúng ta mua chiếc xe này về đi đảm bảo an toàn tiện nghi ngồi trong xe điều hòa mát lạnh luôn quý vị nhá và điều đặc biệt nữa là che nắng che mưa rất là phù hợp luôn chúng ta về quê đi công tác hay đi làm hàng ngày đều rất là phù hợp cái sản phẩm này thì nhiên liệu của nó chỉ nằm trong vòng khoảng độ 6 cho đến 7 lít xăng trên 100 km thôi quý vị nhá cũng được xếp vào một trong những cái dòng xe có cái độ mức tiêu hao nhiên liệu là à, vừa phải chấp nhận được quý vị nhá đấy tiết kiệm đấy xếp vào những cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu đấy chỉ với 95 triệu đồng đã bao gồm rút hồ sơ nhưng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 đây cái mặt cabo của nó đây còn rất là khớp khít luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì à, của sự à, cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu quý vị đây và cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng rất còn trong veo luôn như mới luôn quý vị nhá đấy đèn pha này vẫn là đèn pha zin theo xe từ đầu quý vị nhá đấy. kể cả cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo như mới luôn quý vị đấy và bên dưới là cái đèn sương mù ba đợt sốc thì không có dấu hiệu gì của sự à, nứt vỡ hay bị đắp ma tít nhiều đâu quý vị nhá đấy bốn quả lốp mới tinh đây một dàn lốp mới tinh luôn đây chúng ta đấy bốn quả lốp Michelin nha quý vị nha một thương hiệu à, lốp nổi tiếng đấy đi rất là êm và độ bền rất là cao luôn khoang lốp thì không có dấu hiệu gì của sự mòn mục quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây đấy, những cái nắp chụp la răng vẫn là nắp chụp zin theo xe những cái dòng Kia Spectra hay bị mất cái nắp chụp này lắm nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá đấy quay cận cảnh để quý vị có quan theo dõi thân vỏ các cái đường chỉ dọc theo xe còn khá là sắc nét luôn nha quý vị nha đây này hộp bu lê này chúng ta thấy này cái keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn luôn đây này chúng ta thấy này đấy, điều đó chứng tỏ là cái hộp bu lê này chưa một lần bị cắt vá đâu quý vị nhá những chiếc xe đời mới những chiếc xe đời cao chưa chắc đã sánh được với con này đâu đấy hộp bu lê còn chuẩn luôn đấy đây là đây cái gót khoang lốp đây nó đang chỉ tay đây cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đây và cái khoang lốp này đây không một vết mọt nha vẫn còn sáng trưng luôn và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn với lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái quý vị nhá đây và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị đây và cái đèn hậu phía sau của nó đây cũng cũng còn rất là trong luôn vẫn là đèn zin theo xe không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị nứt vỡ gì đâu Đấy, kể cả là cái đèn hậu phía sau bên phụ này cũng vậy chúng ta thấy cũng còn rất là trong luôn quý vị nhá thân vỏ thì căng đét luôn đấy và cái à, đây cái khoang lốp phía sau bên phụ đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục nhá quý vị nhá tất cả là vẫn còn khá đẹp đây cái lốp phía sau này cũng còn rất là mới luôn đấy với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ và cái nắp chụp của nó vẫn còn di tét luôn quý vị đấy và cái hộp bu lê đây đấy vẫn là keo phủ của nhà sản xuất đây tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn nhé quý vị nhá đây hộp bu lê của nó còn sáng trưng như thế này cơ mà đấy đây gầm đây sáng trưng chưa ui ôi chứ cái xe đời cao chưa chắc đã ăn được con này luôn những năm 2003 người ta chủ yếu là mua về để lắp ráp thôi chứ còn không có đồ nội lẫn vào đây đâu đây tiếp theo nữa đây là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây cũng còn sáng trưng luôn lốp này cũng rất dày luôn nha quý vị nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng luôn đây tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi sau đó tôi xin phép đi vào cái nội thất bên trong chúng ta thấy thân vỏ còn căng đét luôn bốn quả lốp mới tinh máy đại chất gầm chắc điều hòa mát lạnh luôn quý vị nhá đấy và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong đấy đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này chúng ta thấy cái độ chất của nó đây đây là một chiếc xe không chạy dịch vụ không taxi cho nên cái tắp bi của nó còn rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đấy kể cả là cái tắp bi cửa đây chúng ta thấy đấy, nỉ vẫn còn nguyên luôn đấy các cái tay cửa này không bị mòn mờ không bị xuống màu điểm yếu của cái xe Spectra này nó hay bị xuống màu ở cái tắp bi cửa này lắm nhưng chiếc xe này thì không nhá kể cả phần phía dưới này đây keo chỉ của nó đây quý vị nhá đấy còn đến trên 8 90 phần trăm luôn đây, kể cả phần phía dưới này keo chỉ còn zin luôn và không bị à, ấy đâu quý vị nhá đấy và đặc biệt nữa đây các con số các danh số còn quá là rõ ràng luôn vô lăng thì quá đẹp luôn quý vị nhá này ấy các cái khóe vô lăng này chúng ta nhìn thấy không bị mòn mờ một chút nào đây cái mặt vô lăng đây ấy chúng ta thấy tắp lô đây không có dấu hiệu gì của sự khoan đục hay chạy dịch vụ đâu cho nên nó còn tươi đấy đã được ấy vân gỗ theo xe từ đầu rất là đẹp nha quý vị nhá ấy và đã được độ màn hình Android rồi quý vị nhá màn hình Android thì tích hợp và ờ, đủ các loại luôn Facebook Zalo Google Map, rồi YouTube đầy đủ hết quý vị nhá trên chiếc xe này luôn đấy và chúng ta mua về chúng ta sử dụng luôn quý vị nhá trần của nó đây còn như mới tinh luôn quý vị nhá vẫn còn sáng trưng luôn trần nỉ theo xe từ đầu luôn vẫn còn mới tinh luôn quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn với chiếc xe 95 triệu đồng nhưng đòi hỏi vẫn phải là xe chất lượng nha quý vị nhá đối với chúng tôi đây, cái tắp đi cửa phía sau đây chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì đấy keo chỉ của nó đây đây keo chỉ của nó đây thì cả cái phần phía dưới này đây đấy keo chỉ vẫn còn zin đét không có một vết rùi nha quý vị nhá mà giá lại rất là hấp dẫn luôn chỉ với 95 triệu đồng bằng một chiếc xe máy đấy đắt bằng một con Spark nhưng mà Spark làm sao sánh được gương kính chỉnh điện hết rồi nha đây cái tắp đi cửa bên lái này đấy keo chỉ của cánh lái này đấy kể cả cái phần phía dưới này đây này đấy cũng còn sáng choang luôn quý vị nhá các con ốc này chưa lần mở đâu đấy cánh sau này đấy hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự rách vá gì đâu quý vị cái tắp đi cửa phía sau bên lái đây quý vị đấy phần phía trên đây đây keo chỉ của nó đây ấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đấy, keo chỉ còn đến trên 80% luôn Máy đại chất Đây, tiếp theo là cái cốp sau đi Cốp sau Đây, cốp sau của nó đây Đấy, chúng ta thấy keo chỉ đây Không mất đây lòng Đấy, các cái xương lòng còn cứng đanh luôn quý vị Đây, keo chỉ của nó đây đây, các lỗ bấm này tròn xe đây quý vị nhá Vỏ mỏng tanh nhá quý vị nhá đấy hai bên má của nó đây đấy chúng ta thấy là đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn luôn đây má bên này như vậy đây sơn lòng của nó vẫn còn là sơn zin luôn đấy quý vị đấy đẹp đến mức đây đấy cốp sau đây đấy vẫn còn sáng như này nhưng mà không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá rất là kỹ là quý khách hàng luôn chỉ với 95 triệu đồng thôi và bây giờ đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ phần động cơ bây giờ tôi đến phần động cơ đây cabo của nó đây sơn lòng của nó đây xương của cabo đây vẫn còn zin đét đèn đẹp đây các lỗ bấm này vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá đây các lỗ bấm này vẫn còn vuông đét đèn đẹp luôn đấy đây các lỗ đây cũng còn vuông đét đèn đẹp luôn vuông đấy tròn xe đây quý vị nhá đây răng của nó đây đấy vẫn là sơn zin luôn răng đây vẫn là sơn zin luôn đấy số vim đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn nhá quý vị nhá cụ giảm sóc của nó đây đấy cụ giảm sóc đây đấy máy máy khô ráo nhá đây và đang nổ quý vị nhá nổ rất là êm luôn đặt điện thoại gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá máy nổ đại chất luôn đấy là một chiếc xe có thể nói là tuy nhưng mà lại còn rất là chất lượng nha quý vị nhá đấy rẻ tiền nhưng mà lại rất là chất lượng vâng quý vị và các bạn thân mến à, chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cái sản phẩm đó chính là chiếc Kia Spectra sản xuất cuối năm 2003 tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn tuy sản xuất 2003 nhưng tính đến thời điểm hiện nay nay thì cái chiếc xe này kể cả về thân vỏ lẫn như máy móc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 Đấy vô lăng cẩn số quá đẹp luôn màn hình Android quý vị nhá. Đầy đủ hết loa super bass nữa, đầy đủ hết. Đây cái tắp đi cửa của nó đây. Còn sáng luôn keo chỉ thì đây. Còn đến trên 80 phần 8 90%. Đấy, đây. Hàng ghế thứ hai đây. Đấy cái tắp đi cửa phía sau bên phụ đây. Cũng còn rất nỉ luôn nhá quý vị nhá, keo chỉ đây. Đấy, sáng trưng luôn quý vị nhá. Đấy. Và bây giờ là một chút cái góc quay ở phía bên lái Sau đó chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây